ớt tròn năm vị mới với ớt thiên cả quả kèo này được đấy ông nào đồng ý bế quả kèo du thiên này ngay nhỉ tặng ngay một chai dùng thử vâng uh, chắc có lẽ rằng là là cái việc mà mà mà mình có thể là thả hồn vào những cái lời ca tiếng hát của mỗi một cái sau những cái ngày tháng mình uh, lao động vất vả thì đâu đó cũng đã, đã là thể hiện được cái điều rằng là đấy là một cái um, mang chất là giải trí và những cái MV thì trên tất cả những MV mình đã từng xem đã từng ờ, được ờ, nghe từ giọng hát từ cách phối cảnh phối âm hòa khí đến um, cái chất liệu cũng như là cái, cái cái đội ngũ làm phim thì để lại một sự ấn tượng và để lại một cái sự sự sự nắng động trong mình thì chắc có lẽ rằng là cái MV muôn kiếp là anh em của ca sĩ Du Thiên là một trong những MV đó. Ok, nếu anh em nào có chung sở thích thì hãy cùng thưởng thức MV mua mua mua kiếp là anh em anh em du thiên địt của mẹ vãi lồn địt mẹ nhưng mà ta nhìn nó thoáng hình như có phải giang rồng nhỉ hả không có phải là giang rồng không nhưng mà nhưng mà nhưng mà mà, mà trước thì cũng có giao lưu với chỗ anh Giang và ý là mình cũng cũng cũng khá là là quý anh Giang nhưng mà hay là hôm đấy là anh ấy anh ấy gì nhỉ hay là hôm đấy là là là là anh ấy bôi năng nách rồi nên là mình không để ý chứ chứ chứ, chứ cái cái cái kiểu ở quê tôi mà cái kiểu mà mặc áo mà lại cứ phải vén vén cho lắc cho nên là, là, là cái dấu hiệu là của bị gọi là là, là hôi nách có hiểu không hôi nách hôi, thường hôi nách là người ta sẽ phải như vậy áo là còn đầu lâu xương chéo kiểu cái cột điện đấy nhỉ đấy rồng vắt vai là đời trai xuống dốc đấy tả thanh long hữu bạch khổ tiền chu tước hậu mới là kim quy ấy địt mẹ ảo à, tả thì công thì lại công dù rồng thì là rồng rồng rồng rụt cổ nguy giời con mắt của ia cà du thiên này con mắt của ia cà du thiên này nếu để nói là địt mẹ à mình mắt này là mắt địt bố mày nếu mà về dòng gà trọi nhá mắt này là mắt ăn cựa đây này mắt này người ta gọi là mắt nốp xe thấy dạ. chưa mắt này nếu để nói rằng nghịch à, cũng vừa phường đạo tặc thì cũng lại là dòng dâm dê đây này rồi hai ông đi như thế này mà nếu như nói là hai ông mà cái kiểu đi lượn đường như này thì khắc lồn ông ông đeo con mẹ à nó cái cái biển gọi là, là bố mà trộm cắp đây và vào vào ngực cho nó, nó nhanh thì còn tay vẫn vén khoe thế hình xăm lại còn đội mũ bảo hiểm nữa cái đéo rồi đấy, ăn hàng ăn hàng ăn hàng nhá đây nó gọi là gì đây nó gọi ăn hàng ấy đấy, hàng kia anh ấy đó à, tay cũng cũng kiểu là ngón ờ, một cái động động động động tác đều nói là, là anh Giang là anh để để để tay này là nó rất kiểu đúng dân dân chơi này phanh nhưng mà để để, để có thể trỏ ở giữa này đi mà cẩn thận nó mất mẹ à, bay mẹ có thể trỏ đấy ăn hàng à ôi giời nhưng mà phải nói là cái diễn viên áo đen này là, là diễn viên là rất là, là, là đạt luôn này đi có mẹ à mà bạn ấy tức là du thiên là chỉ việc đưa tay đến cái bạn ấy cầm cầm rổ bạn đưa luôn thấy bạn đưa luôn chứ đeo cần phải giật rỗ đeo cả không hề có tí công sức gì giật này kia thế là nên là nên mà cái bọn trên trên trên trên trên, trên báo đài nó đăng cái là cái đoạn mà là là là truy cướp truy bắt xong là là đi theo đuổi cái cái đối tượng giật nên là không không đúng thôi đây như video này là người ta đưa luôn đi mẹ à, cái túi này có gì không thì không biết nhưng mà giật giật mẹ cái dây chuyền đằng trước đi đúng không nhảy đi giật đi giật cái túi trong đấy thì bố mày hai cái thỏi son gọi là bôi dở một chai nước hoa mẹ à mà tính đơn vị theo nít gọi là, cùng nắm thì có cái cô tách là cùng như làm gì có cái gì mà đi mẹ à bây giờ cái túi đổ đất này mẹ à, ngu này ngu cá này mà ngu mọi lĩnh vực cái gì Jason Music mai lại làm nhà sản xuất MV như ông Virus thì đỉnh Ô đi mẹ với Tuấn Anh ơi à? Thế là virus nó là nó là là có chóp không? Thằng virus đấy nó chỉ là thằng đi Jason những cái video ở à, những cái, cái, cái MV theo cái kiểu là bỡ đỡ và cái kiểu ôm chân thôi. Chứ còn bố mày là chỉ có xỉa xoái thôi. Bởi tao là gì? Tao là cái niếp. Bây giờ tao là một cái màu đen của cái xã hội này nó nó đem lại một cái góc nhìn riêng ui giải địt mẹ luôn Nghiệp dư đéo chịu được Đấy, bố Giang, bố, bố, bố, ăn quả hàng xong cái bắt đầu bố ôm quả cua này, lấy chân nó cũng đẩy rồi. Việt Nam mình nó mới xảy ra một cái trào lưu như này theo các nhà nghiên cứu xã hội học ấy, thì ở Việt Nam hiện nay nó đang đang có một cái trào lưu nó rất rất ối rồi như này Việt Nam là một đất một quốc gia 80% dân số là lúa nước và chúng ta đang là gì đang trong giai đoạn tích lũy về lượng để có sự nhảy vọt về chất đang ở bước thềm lên xã hội chủ nghĩa đúng không ạ thế nhưng mà để mà về nói Việt Nam chúng ta thì nó có một cái rất buồn cười như này này iPhone ấy thì có thể là dùng hai cái 6 để nên nịt buộc lại để thành cái 12 cũng được thế nhưng thường thường thì người ta lại có cái phong phong phong cách là, là 10 và vẽ thêm một mắt nữa để thành 12 là một Việt Nam mình thì rất là nghèo nhưng mà để nói rằng là công sinh hoạt và công sống như kiểu đi con mẹ à mình thì kiểu như là bọn Ả Rập sút Út tốt đầu nó có một cái trào lưu rằng là gì là thường nhé thường nhé thường những cái bố ấy mà Ừ, đi xe thuê đấy tức là xe mượn của ngân hàng ấy câu công hiểu không thì thường có một cái phong cách như này này là tay bao giờ cũng để ra ngoài bật điều hòa nhưng mà cửa phải mở mày hiểu chưa đấy là ban ngày còn buổi tối phải bật đèn trần đi con mẹ ảo đấy là đặc điểm nhận dạng của những ông gọi là đi xe thuê của ngân hàng là gì là ban ngày nhé bật điều hòa nhưng cửa phải mở đấy buổi tối là gì là phải bật đèn trần nó mới là ok nhưng mẹ à mình sợ là kiểu đi tối là đéo nào nó nhìn nhìn nó nó, nó, nó nhận ra là mình ở trong xe không hiểu chưa ô mà nóng như thế nhưng vẫn cứ phải mở cửa xuống và bật điều hòa nghĩ nó cay đắng địt mẹ à. đấy là phong cách nhận dạng của đi xe thuê đấy đi xe mà tiền của nhà thì ít mà của ngân hàng thì nhiều đấy à, à. có ca này khó ca này khó ca này khó nếu mà lịch sử thì mẹ à mày giật đồ bố mày cũng có thâm niên trong ngành cướp giật đấy nhưng mà để nó là giật được của người đi ô tô đấy khó đấy bởi vì nó chỉ cần vẩy tay lái sang bên này cái là mày ăn cứt luôn đấy mà tao hỏi thật cái thằng mà làm cái cái cái cái, cái biên kịch và làm cái cái, cái uh, phối cảnh cho cái mv này là mày học ở kiến trúc gia à? mày học ở kiến trúc gia sao mà đi mấy à mà, mà, một cái ca sĩ đó gọi là du thiên như thế này mà mày lại bế mày đưa xuống bố mày tầng hầm thế nào nhỉ tao không nhìn thấy nét đẹp gì đây cả ở đây có phải là GL, uh, ờ, SLC nhỉ nếu mà tầng này tầng hầm này không phải SLC thì nó phải là tòa S2 tòa S2 của của thằng um, không phải là cái cái cái cái cấu, cấu trúc này của thằng SLC này phải mẹ nó gọi là du thiên mà bây giờ mày bế tầng hầm này tao gậy thật đi ông thua vâng vẫn một cái phong cách được gọi là ờ, chắc là cái nu vừa rồi cái lô quần áo vừa rồi ấy, về nó, nó về Việt Nam mà nó nó nó bị địt con mệnh à mày kiểu mất mẹ hết hàng cúc cúc đầu ấy nhỉ tóc thì là cắt là 50 size rồi áo thì hàng này hàng đông âu nhập về Việt theo kiểu qua đường hải cảng ấy ở Hải Phòng nó gọi tắt là hàng Sida thắt lưng này thì ở, ở, ở, ở đường tàu thắt lưng này cái cái cái có cỏ mặt này nó đắt này nhưng quả có dây này thay lại rồi quần này nó là quần ờ, mốt từ những năm 2008 ờ, không nhầm ở dưới chân quần này nó có vẩy vẩy vài vài giọt sơn nhá lúc vui buồn hoàn nạn có nhau anh hãy để em thứ ba nha đang ôm người yêu anh để em thứ ba nhìn về phía nhau anh ơi vẫn em thứ ba đi luôn vội lắm mình cho đến hết kiếm à. cái quả dây vàng này như là mẹ à mà kiểu chứ đây là mv này là quảng cáo về vàng à chúng mày MV này có phải là là là, là, là, là Giang Nguyễn là tài trợ không? dẫu miền đời nhiều lời dối gian ta vẫn mặc kệ thôi đã một ngày gọi là anh em mãi mãi về sau biết là con này là là bà bà chú này nếu như trong những cái phim như bố già này rồi là người người cuối cùng đấy hay lật mặt đấy, thì chính có cái này là bà chủ mới này đấy. dù nghèo khó không nỡ bỏ rời nhau dù giàu sang vẫn giữ nguyên chuyện tình vẫn một lòng nếu mà tôi nhớ không nhầm thì cái cảnh quay này ấy, nếu mà dựa vào cái cái bóng của những người ấy, thì nó thật là nó tôi rơi tầm khoảng là 16 cặp mắt nhìn thẳng vào đây và không không chớp đồng hồ của một bố nào thì bố nhìn kỹ nhá nhẫn của bố nào thì bố phải nhìn thật chuẩn đi con mẹ dây dợ này cầm ra này mà đang quay phim này nhỉ đang quay phim này mà mà bố mày nhảy vào nhỉ bố mày hô công an cái nhỉ thì địt con mẹ à cũng thối nhỉ gợi ý thật phù thế à, anh em muôn kiếp là anh thề luôn cái đợt mà du thiên và va phải thằng thằng ôn quan gọi là phantom ấy tôi cũng cũng cũng đứng về cái phía du thiên nhưng mà hôm nay nhìn thấy cái bắt đầu bây giờ mình nhìn thấy cái quả hình xăm địt mẹ mà chữ cha với mẹ ở, ở, ở bên gọi là trái tim kia là mình đã thấy là thôi đi con mẹ à mày chúng mày không chúng mày đẻ ra ở trại trại trại trẻ mồ côi à hay ở làng trẻ SOS nhưng mà chúng mày phải đi bố mày xăm cha xăm mẹ lên trên người bố mày ý là, là cha mẹ là nó luôn để ở trong tim đấy sợ nhỉ phùng với trà bạt địt 都好嘛nhìn rồi cái cái, cái, cái động tác mà xăm chữ cha mẹ ở ở, ở, ở đẻ ở tim là cái động tác nó rất là dởm đời Dẫu chúng ta không cùng chung một dòng máu nhưng đến với nhau đúng nghĩa gia đình xin một góc trong tim khắc tên cuộc đi mẹ nó cực nó cực nó cực làm em ấy mà trước thì xoa đầu sau mời cốc bia lại không không biết gọi là hai tay thì nên là loại em này em vẫn đi rồi anh giang ạ nhá du thiên này nó làm em anh nhưng mà nó này cũng là là ngang là bố đấy. một góc đấy. trong tim khắc tên của người anh em dù đời ra sao vẫn giữ một lời hứa thằng này nó cũng biết cả nếu nèo kiểu lúc xoáy cả ơ ờ hay được ấy biết cả lưỡi lều theo cái dòng gọi là theo kiểu gọi là lốc xoáy ấy, là cũng khét đấy một lời hứa và mỗi khi nào dù đời ra sao đấy lốc xoáy này lốc xoáy này em dù đời ra sao giờ đi mẹ à. gậy nhỉ lực cực lực cực lực cực lực cực lực cực Rồi sau khi mà cướp giật được tí tiền về là anh em là ngồi rượu chè chia chác chiến lợi phẩm và bắt đầu là câu chuyện lúc đầu là nói về chính trị sau nói về tình nghĩa anh em và cuối cùng là cà phê